36 năm nó mới các bác ở đây là không dám mặc áo cộc mà bác nói vào mấy cái. chưa giờ bỏ được bác giới thiệu họ tên nhé bởi vì uh, thực tế là hôm nay uh, anh em tôi đến đây cũng có nhiều muộn tí bởi vì uh, đến đây là cả lớp các anh các chị cũng đương có cái chương trình chia sẻ nhưng về đến vườn hóa này chúng tôi ý định là cũng có cái chia sẻ về cùng với các anh các chị tức là chú em tôi là có học cái khóa thứ hai ở bắc giang của thầy thôi đầu tiên chúng ờ, em tôi học thì trước khi vào học nó bị một cái bệnh là bệnh vẩy đến toàn thân cách ờ, nhiều năm rồi và hai là mới bị là cái bị cái bệnh ờ, tức là liệt dây vẩy ngoại biên cách độ một tháng điều trị ở bệnh viện tỉnh bệnh viện huyện đã đông y trông kiếm đầy đủ rồi nhưng không được Đấy, thế mà gặp rất gặp dịp là cũng cái cơ duyên là gặp cái lớp của thầy thế là xin vào học luôn rồi đến ngày qua kết quả này để thì báo cáo với thầy bên cả nước là hôm nay con tôi cũng chia, chia sẻ cái thật cái thứ nhất nhất là về cái vẻ nến thì báo cáo với cả nước là tôi bị vẻ nến đến à, bây giờ là 37 năm thế là có nghĩa là bị toàn thân luôn nó chỉ còn ở một tí tí mặt thì nó lân dân còn tất cả là đều bị vẻ liên tục nước đỏ thì không bao giờ được mặc áo cộc trong gần đấy năm nhưng mà chứ bao giờ bây giờ mình bỏ được cái mũ để lẻ như mắt kia còn trước kể cả đi không có chỉ quay ngược đằng sau không không dám bỏ ra thì khi tôi vào cái lớp của thầy hội ở bắc giang khóa này ở bắc giang thì sau khi được thầy chia sẻ và san sẻ kinh nghiệm thì tôi cũng về làm theo thầy với các bước như sau cái thứ nhất là mình đun lá vàng cái lá vàng bánh đẻ đấy có nghĩa là không già không không non thì một ngày làm như vậy là một lần tôi tắm toàn thân nhưng một ngày tắm một lần nhưng sau khi tắm xong thì tôi hơ cái bộ làm cái bộ là đề kháng và sau đó là đánh sáu vùng phản chiếu ờ, sau khi đó thì là bắt đầu cái lăn lăn tất cả những khu vực có vẻ nến lăn đến đâu hơi đến lăn bằng gì lăn lăn bằng cái cây cào cái cây gai đôi à, gai đôi to hay nhỏ gai đôi to ấy ở toàn này là phải gai đôi to ấy. ở mặt này thì phải ờ. dùng cái cây nhỏ thôi cái cây cào đôi nhỏ ở mặt và nó nâng cái này bụng là cái răng cái gào to chân thế tôi làm như vậy là trong vòng năm ngày cái thời điểm ấy nó rét nhưng nếu như nó, nó, nó như bây giờ thì một ngày làm được hai lần thì đúng như thầy nói chỉ 5 ngày thì tôi làm 15 ngày hết bác đến được như bây giờ yeah. Dạ. bác nhận xem dạ. trước, trước đây thì tình trạng như nào bác mô tả trước đây tình trạng thì nói với cả lớp là không biết là toàn bộ vảy nó đây cái móc vảy vòng nếu như ngồi từ nãy giờ trước kia thì xung quanh những cái cái vảy nó trắng xóa hết toàn thân luôn ở đây tất cả tay các cái móng tay nó không được nhắn như bây giờ mà nó bị ăn sùi và tôi đã queo queo một ngón à, đấy trước khi gặp thầy hội nó bị queo một ngón này vì cái biến chứng của vậy đến theo cái chỗ viện ra lưu trung ương à. Ờ. bị queo một ngón này đến bây giờ vẫn không vẫn không thẳng được nhưng mà 37 năm thì các bác cứ tưởng tượng nó là mỗi một lần bác hơ với bác hơ trong có thể gian hơ lăn nguyên toàn thân như vậy phải mất khoảng một tiếng đồng hồ mỗi một vị trí khoảng bao nhiêu lần mỗi một vị trí thì cứ đếm 60 tiếng đếm mà và cái 60 tiếng đếm nhưng có những cái chỗ mà nó bị gần như là cái cái mình cứ cho nó là trung tâm đi thì nó hút rất là nóng thì những cái nóng đấy thì mình lại dần nó ra xong mình lại xoa nó đi mua vừa ba lần như vậy xong chuyển đến chỗ khác cho đến cuối cùng quay lại những chỗ nào nóng nhất thì Chị mình cứ làm như thế chỉ có mỗi bộ tăng sức đề kháng với vâng, sau một phản chiều năm hơi giải độc và lên cái cái cái lá bài có làm tiêu viêm giải độc chưa không ạ không ạ không à, tắm nước là bài thôi và đấy có hơi này năm hơi năm hơi năm hơi các cái vùng có vẻ này hoặc chập mấy cây ngải để để lăn để hơn một cây thôi một cây và một cây thì tại gọi có những cái để mà hơn cái ống đấy ống lên này nhưng mà hơ bằng tay được nếu có người nào biết làm các bác ở nhà mà vợ chồng mà biết làm bảo nhau thì hơ bằng tay vẫn là nhanh nhất những cái chỗ có thể hơ được bằng tay thì hơ bằng tay thì nó tốt hơn bác trước đây bác đi chữa những phương pháp gì rồi người ta làm cho bác trước đây thì nói với này cả lớp là tất cả từ viện gia liễu trung ương về đến bắc giang là trước khi gặp đại hội là vẫn có cái sổ lĩnh thuốc hàng tháng ở bắc giang thì sau khi gặp đại hội là đến bây giờ là cũng bỏ thuốc rồi Đấy, rất nhiều chỗ nghe đâu đi đấy cũng thuốc nam thuốc bắc nghe đâu là đạp đi đấy hết các cái thầy lang trong quan vô khu vực là đều đi cả quảng ninh bắc giang là đi hết rồi ra cả đến bắc ninh vâng, người ta kết luận là bệnh nến Đấy, trên người trên da người nó có bị chảy nước không hay là không ạ à, cái vẻ nến khô ạ à? vẻ đến khô là và vâng, nước bong ra lắm có này là không thể tưởng tượng được cái ngứa của nó ngứa mà nó mất thông khí lắm nhìn đấy vì sao lắm nó đỏ tức là mặt nó đỏ xong nó cứ bong bong bong nó lớp vảy vảy cái kiểu cả ra đầu như vảy cá nó cả đầu luôn cũng như là toàn thân chỉ đầu cái đầu cái khu này là không có vâng. dạ Đây vừa nói rồi đấy đấy phát đồ là, là mình chỉ có đánh cái đề kháng này à. đánh sáu vùng sau đó tắm nó vàng xong đấy thì mình làm cái đấy và tắm nước vàng đầu tiên xong mình làm khô xong rồi là mình đánh cái đến hai cái bộ đấy trong lăn rơi tất cả những chỗ không phải đến lăn hơi là quan trọng nước cái, ờ, cái hồi đầu ấy là hồi đầu thì mắc cả trên da đầu này bong ra tóc còn không mọc được đâu tai rồi khắp nơi toàn mặt toàn thân nhìn nó cứ da nó bong ra và nó mốc trắng ra trắng con xong rồi có chỗ này nó rỉ rỉ nước ra thì toàn thân mắc là vậy mà hồi đầu bác đi học lao từ tính xong rồi đây đây để hướng dẫn các bác đây để hướng dẫn các bác một cách bài bản từ đầu cuối đầu tiên là hướng dẫn các bác là gì về tắm nước cá vàng đặt tắm nước cá vàng tắm xong rồi sạch sẽ rồi sau đó này à, bác làm bước thứ hai là gì đây là đánh đánh bộ đề kháng sáu vùng phản chiếu bộ đề kháng trước ạ vâng, bộ đề kháng xong đánh sáu vùng phản chiếu vâng, sau đó là mình lăn hơn cái, lăn là lăn lăn lăn, cầu gai to cầu gai to lưng và đùi lăn xong hơi em lăn hết xong lăn xong hết hơi điểm nào nó nóng nhất thì mình giật nó ra hơi ba lần xoa đi xong rồi chuyển chỗ khác trong cái lúc xong lại quay lại cái điểm nóng nhất đấy còn trên, trên, trên đầu với trên mặt ừ, ờ, thì trên đầu thì đấy, vẫn cũng như thế luôn cũng làm cũng phải thế nhưng mà lăn cầu gai cầu gai ờ. nó nhỏ ở mặt cầu gai nhỏ nhỏ mặt bình thường đấy đầu lăn mặt nhỏ Tùng Anh mà cái to thì không muốn vững quá rồi bác tăng mấy cân lúc bây giờ là có năm mấy cân rồi bây giờ được năm chín cân không thể nhận ra bác <laughs> lúc đấy lúc đấy nhìn bác nhiều vì trong người nó mới đấy lúc bây lại mới bị tai biến bị liệt dây bảy nữa đấy trong bây giờ thì chia sẻ tiếp là cái dây bảy dây bảy tiếp theo cái dây bảy cái dây bảy thì gặp rồi lúc bây giờ vẫn nói có cái hai chín cái bên bị liệt à, à, cái bên bị liệt đấy hai chín à, ra số kéo sang bên này thì dán bên mình kia cái bánh đánh cái bên liệt xong đánh lấy cái dùng cái cái cái cái, cái sao sỏi lấy cái thuốc lên thế xong mình dán cứ m hai bảy lên đến 14 lên hai chín lên số không và trên này số 5 ở đây thì lên đến cái ngang trên này cũng vào số không cái cái dán lấy và dán một cái tam giác ở trên này thì để nó chống cái chảy nước mắt sống lúc bình thường là nó bị thế nó cái nước mắt sống nó cứ chảy ra và cũng làm cái này như vậy trong vòng một tháng Tại vì trước tôi đi chơi đông y làm mất hai tháng thì mới gặp thầy hội cho nên làm nó hơi lâu hơn một chút thì đến bây giờ nó được như thế này à, tôi xin cảm ơn hay quá rồi. Thưa, thưa, thưa. Chào. Chào sẽ, trước cái tình trạng của bác như nào nó nó bị xuống xong rồi chảy nước ra đúng không nó uống nước là nó nó rất hết nước rồi mà mắt mắt nó cũng không kín được cái buổi đầu tiên đến đấy thấy bác là không kín béo mắt thì nó nhắm nó chỉ khoảng dạ. độ được một ba mắt và thì bác trình tự từ đầu bác làm bác làm bước thứ nhất bước thứ nhất là mình à, ừ, dạ, dạ. đánh sáu cùng xong là gạch mặt đánh sáu cùng xong đánh xong gạch toàn bộ mặt vâng. thế xong là chấm những cái dán cao lên bên bên cao người. cao từ một hai bảy đến 14 theo một cái đường theo đường quay hàng này còn từ từ 19 ở đây mình lên số 0 thế còn từ số 5 này lên mình lên số 16 thế dán ba đường đấy là cơ bản đấy một cái đường từ đây lên thẳng cái số là hai số bảy lên nên là cần rác ở trên này nữa chống chảy những mắt sống này bác làm như thế trong một tháng trong một, một tháng mỗi ngày bác làm mấy lần mỗi ngày làm đủ một lần trong cái này còn dính đến tự bác làm hay là với mọi người cái này là tức làm lấy lúc lúc thì bảo bà xã là ngồi nhưng mà xã văn thì này tự mình soi gương mình dán đấy bác này mấy buổi à. cuối bác mới đi học bác không được đi học từ đầu đâu được đi đâu mãi rồi bác mới đi rồi ờ, hay quá dạ, chúng mời bác thế là bác đang quay cân dạ. tăng lên được 5 cân chị bây giờ như một người bình thường bây giờ rất đẹp trai ra để nhỏ vào mừng quá cái lá vàng này bác không không cho gì cả và chỉ đun một lần nhiều ông bác bao nhiêu lá một lần nó có bạn này mình phải cầm một ly nó cái đấy quê thì bất thiếu lá không được nhà cái các bạn là nó phải là cái lá cái bánh tẻ cái đợt đấy cháu có đứa cháu gái là bây giờ cũng bị vẩy đấy mở đi bao viện được chứ đấy học xong này mình chữa thôi thì đấy thì em phải em cứ làm thế thôi nhưng một ngày mùa này thì làm được ba lần cái đấy cái khăn cái khăn khăn khăn đấy thôi cái khăn nó mềm ấy cái vâng, vâng. trà đấy chỗ có phải đến vâng, nó phải làm khô vô đi thế là về mình bắt đầu lăn trong cơ xong rồi cho điếu ngại cho đấy ngại cứ làm trình tự dạ. dạ. xem video xem video rồi cứ học một chút nữa dễ hiểu tại vì mình mới học mới hay hôm hay dạ, quá thì bắt có thể ăn được sức khỏe thế nào có thể sức khỏe trước kia thì nó gần như là đêm chỉ ngủ được một tiếng thôi thế thì hồi làm xong cái này và cái thở âm dương khí công thì à. bây giờ là ngủ thoải mái đến sáng luôn người hỏi bác bác khỏe nên người vui nhất là ai ạ thì chắc chắn là đầu tiên là một người khỏe hai người vui ạ ngày trước là đi hỏi các bác không biết đâu mọi người không dám lại gần đâu nhiều lắm bệnh đấy sợ mọi người không dám lại gần nhưng mà mình à? mình biết là mình biết là bệnh đấy nó không lây không sao cả à, rất là rất là hạnh phúc khi mà thấy bác thay đổi. Hôm nay nhìn không nhận ra, đây bảo lúc nhận ra đâu. Không, không nhận ra lúc bác lên trên này mới nhận ra, không ngờ lại đẹp thế này. Cảm ơn. Giờ bác các bác ghi số điện thoại của hai bác. Bác bác đọc họ tên số điện thoại đi để ghi lên lại. Của cả hai bác luôn. Dạ vâng, các bác. Đây đủ lắm tên Không. À, bác một cái học tròn học tên Bác bác đọc để ghi lên bảng. Bác trường ạ. Bác trường. Bây giờ đang ở Bắc Giang đúng không? Trường. Bắc Giang, thành phố Bắc Giang đúng không? Vâng, ở dưới Yên Dũng ạ. Yên Dũng Bắc Giang. Đèn kiếp vàng đấy ạ. Rồi, ờ, bác cho số điện thoại đấy ạ. Số điện thoại là 09888 988 38 Rồi 36 36 337 337 Rồi Số đây là của của bác à, bác bác Trường này bác kế. À của bác ạ. Ok. Đây bác Trường, đây kế nè. Bác kế là bác kế là của mình. Bác kế là anh em mà. 088 kế 088 của bác 088 93 93 Ba, 3 9 3 1 1 1 3 con 1 ạ. Bác Trường bây giờ ở nhà có hay chữa cho bệnh nhân không? Cũng có làm mấy ca thôi ạ. À mấy ca đấy thì các bác nào ở Bắc Giang ấy thì liên hệ hai bác này. Kinh nghiệm chữa liệt mặt là chữa ừ, bệnh đến bệnh đến là một bệnh cực khó cực khó nhưng mà trường của bác này không phải trường hợp đầu tiên mà trước đây diện trần tuyến đã có trường hợp đã thành công rồi nhưng mà bác của bác là bị mạng nhất việc của bác trước là nhìn bác rất là gầy rồi, rồi ờ, uh, nó rất là nặng nặng rồi cộng thêm cả liệt mặt nữa nhìn rất là tiểu tụy Và bây giờ nhìn chỉ sau một tháng dạ. tháng bây, bây, bây giờ bác kế còn làm nữa tức là còn ờ, chúc mừng bác không tức là làm điều trị là còn làm thôi ạ thôi bây giờ ổn rồi Nếu nữa mà cảm thấy hơi ngứa cái thì mình dạ. tí về chụp ảnh dạ. chụp ảnh tiếp từ ra nó chỉ không như này tất cả chú thâm này trước nó đều bác dạy trước đây không bác à. có trước mình có quay video có quay, video tí hôm nào sẽ post cái video cũ mà lần đầu tiên làm cho bác ấy cho các bác xem lần đầu tiên làm đó, đó. Dạ. đó được không thể tin nổi đâu bác dấu dấu vết cũ đâu bác xem tất cả những cái chỗ thâm bây giờ nó thâm thâm mà nó không bây giờ nó thâm là nó đang là... Ờ, thì nó là, làm trước nó là vậy hết trước nó là đây trên đầu bác là thay đổi nhiều nhất này ờ. bác có bị như này trước nó trắng xóa này. không đi đâu cỗ là toàn đẩy vào xã à, năm nay bác bao nhiêu tuổi năm nay 63 tuổi này 63 tuổi bây giờ béo tốt ra nhìn đẹp dai cao to mừng quá hay quá quá là hay luôn không thể tin nổi tháng gặp lại 100 triệu thì bác có đổi được cái này bên này không? không được chữa 37 năm rồi chữa gần như 37 năm thì anh tính 100 triệu chưa là cái gì Đấy bác cứ tưởng tượng rằng một hết cả cuộc đời rồi bình thường là nó khoảng rơi vào khoảng đâu nhưng mà cao điểm nhất là năm triệu thế là hồng hào quá đẹp này. Này không thể tưởng tượng về mấy con nó cứ bảo tài thật đấy chẳng tài gì cả đây là, đây là thầy châu đấy hay quá ở à, đây đây có hết trên mạng vâng, rồi hay quá quay thì lại không quay được chuẩn như thế có đầy đủ đấy bác nó khổ lắm đây địa chỉ đây cả nhà nhá địa chỉ của hai bác này à, hai bác học lớp học của mình ở bắc giang sau về phải đến để sau điểm mặt thành công rồi mọi người xem phần như thế không thể tin nổi mới được các bạn ra hỏi đến giờ cũng đang chào đang chờ về động đấy nhà đấy về em cũng khoảng cái thôi đây là câu lạc bộ hôm nay mọi người đến ờ, mọi người đã mãn cuộc rồi nhưng là lại gặp lại bác nên là mọi người lại lán lại để nghe bác những ca thần kỳ không thể tin nổi bác về bác học quá lâu quá hai bác ra là chủ yếu là cái vàng nó để cong thôi đấy còn mình tóc ra là bền da. mình xong mình hơ là chỉ là hơ thì là nó, nó bác hơ toàn thân như thế mất bao lâu thời gian một tiếng đấy mất một tiếng, một tiếng, à? một tiếng. bác hơ trong điếu ngải đây là bác hơ hơ vòng quanh này vòng quanh xong rồi bác lăn lăn xong hơ lăn xong hơ lăn trong săn là xong mình hơ thì nó kiểu như là có lúc bác nó bị chảy nước đây không đang có gì không ít cái nữa nó ngồi gãi nó chảy vâng còn bình thường này nó lên vẩy thì nó trắng lúc bác lăn nó có đau lăn nó ngứa lắm ngứa. thích có nghĩa là nó ngứa ngứa thích cái này mà bác tí bia rượu vào thì bác không chịu được không uống nữa sợ lắm ấy thế mà lăn ờ, khi lăn ấy mà hơ vào thì nó nó rất là ngứa vâng. Đấy, hơ vào ngứa lắm ấy tại sao bác lăn mà bác không hơ luôn nếu vì chẳng hạn như là nó bị tự biên tự diễn ấy, thì không vâng. làm được thế mà vợ thì bà cũng này chỉ ăn nếu bà hơ như thì bác lại vào bao bao bao nhiêu thời gian tiếng ấy làm mất nửa tiếng tháng nửa tháng nhưng mà bây giờ từ lúc bác bị bệnh là 37 năm rồi rồi à, bác, bác vâng cháu hiểu rồi nhưng mà đến đến bây giờ là bác đã khỏi được bao lâu rồi từ tết đến giờ có nghĩa là đến hôm nay tháng tư âm lịch đúng không bốn à. tháng có nghĩa là bác là chưa bao giờ quay trở lại có nghĩa là cái tình trạng này được 4 tháng đúng không 4 tháng rồi đây đây là của bác là sẹo của cái vẩy đấy chứ đấy đấy của nó những cái chỗ vẩy sâu đấy vâng, những chỗ vẩy sâu bây giờ nó vâng, vâng, những chỗ nào sâu nhất thì nó trắng được ra đây còn những chỗ nào nông đây nó thành như này Đấy, này. Nhưng mà hiện giờ là bác còn đang sử dụng hai bác dừng rồi. Không dừng luôn, sau cái đấy hết là dừng. Vâng, đấy không làm nữa. Thế mà từ trước các cái món trước chữa là sau khi mình chỉ dừng khoảng là một tuần à, là nó lại quay trở lại. Nhưng cái này 4 tháng rồi. 4 tháng rồi. Giờ mới có móng tay, móng tay không thì tắm bình thường thôi tắm nước lọ xong mình lấy cái lấy cái rẻ nó lấy xong mình cọ cái, cái rẻ mềm ấy thì có những những cái vẩy nó còn lại thì kệ nó Và vâng. không được kệ không bóc đấy cậy nó lại tự, lên tự, ngay đấy tự nó nó tự nó đi tự thì nó nó khác chứ mình bóc nó đi thì vài hôm sau nó lại lên đấy cảm ơn bác rồi ơi chúc cảm ơn bác đây đây đứng là cái bác là ờ, chào các bạn nhá hôm nay rất là vui cảm ơn các bạn đã theo dõi